Quý vị nghe thuyết pháp giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ luôn quý vị ơi. Chuyện thứ 487 Kẻ dự mưu Biết Đức Thầy là một người tài ba